bao năm dài chinh chiến từng lũy che buồn phiền tôi có người vừa ngoan đẹp như trăng mười sáu cưới rồi đành xa nhau nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng má nàng hồng thơm mùi thơm lúa mà dễ mấy ai vui em nhìn theo bằng nước mắt chia vui tôi mảnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ này anh lính chiến người bạn pháo binh mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn anh rót cho kéo nhé kéo lầm vào nhà tôi nhà tôi cho giảm thiên lý có người tôi thương nhưng rồi người trái anh hùng ấy đã chết hiên ngang dưới bóng cờ chuông đổ ban chiều ngồi bình biệt tiến anh ra khỏi cổng nhà thơ hoa trắng thôi cài lên áo tím cài lên nắp áo quan tài hoa trắng thôi cài trên áo tím nỗi buồn ôi kỷ niệm bạn đâu xe tám đã khuất nẻo đời chuồng nhà thơ khóc khiến người ngàn thu chiều nay áo tím bơ vơ thương cành hoa trắng trên mộ người ngày áo tím bơ vơ thương cành hoa trắng trên mộ người xưa vez. hoa sim có người gọn gái xuân vời vợi tóc còn ngắt ngắt chưa đầy môi ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím chiều chiều lên những đôi hoa sim đứng nhìn sim tím muôn biển biệt nhớ chồng chinh chiến miền xa xa chiến binh lấy chồng thời chiến tranh mấy người đi trở lại giờ khi mình đi mãi giờ khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương đã nhiều năm qua rồi tôi là người lính chiến quên thân mình giữ lại dừng anh cuốn thương về người em gái chờ mãi thôi chưa lần về nàng yêu loài hoa tên là thiên lý nên lấy phải chồng đi xa nhưng trước hiên nhà tranh có dàn hoa màu trắng em cười nói xinh xinh đêm nay bước chân tôi trở về làng xưa sao lấp lánh rồi nhìn phía bên kia bờ đó là tôi mờ mờ tươi như cánh đồng sau bao nhớ nhung mong gặp lại người thương nhưng khói xuống bay bay mịt mù quê hương chẳng biết em bây giờ có còn ôm mẹ già vui an như ngày xưa chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương